Tôi trở về quê với chiều đông ấy, dòng sông Hồng êm ả lặng trôi, chợt bồi hồi sao xuyến trong tôi, ngọt ngào nắng đậm đà hương sắc. Vâng, đó là nữ nhạc sĩ Thanh Hiền quê gốc ở Hà Nội. Hôm nay chị cũng đã đến với Trung tâm Taga Việt Nam và bài thơ quê mẹ của âm nhạc sẽ trình bày của chính tác giả thể hiện. Vâng, xin mời quý vị đến với bài hát Quê mẹ một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hiền. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. trở về quê chiều xuân ấy dòng sông hồng êm ả à, lặng trôi chợt bồi hồi ban đầu phố nhỏ triền đê nhớ ngày thơ chân bước đi về ngõ nhỏ thân thương tình người đông ở tình trở về quê chiều xuân ấy dòng sông hồng êm ả à, lặng trôi chợt bồi hồi con bờ phố nhỏ triền đê nhớ ngày thơ chân bước đi về ngõ nhỏ thân thương tình người đông ấm